rồi tới đi tập thể dục đi thể dục nè tập thể dục nè tới luôn một hai một hai một một hai một một con đi tới đi tới đi con đi tới đi rồi đi tới đi rồi đi tập thể dục đi một hai một một hai một một hai một không có leo xuống không leo xuống đây Đập cái đi tới con tới con nè đây là chung cư Happy City Phía sau chung cư có một cái công viên rất là mát nha mọi người Bé à, Thỏ Ngọc Quỳnh Giao đang à, đi dạo công viên nè Ở đây còn khá là hoang sơ Nên cây cối khá là trong lành Ok